Bye. tháng ngày đường đời sóng gió anh vẫn chờ tình mình vẫn mãi mãi không xa rời đừng vội khóc lúc anh ra đi mưa bụi bay qua người nơi chốn xa có còn thương nhau còn mong mãi sau người hỡi xin đời nhé bên dòng sông nghe mưa rơi qua lối mòn nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu đêm sao giờ trong đêm thương nhớ người giờ tôi hết nước muốn ẩn tình đau với gì vắng tôi từ đây giờ đã xa rồi tháng năm còn đâu ta bên nhau bao ước nguyện gió đưa mây lăng tan trôi về đâu mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình dòng sông hát khúc hát ly biệt đó biết không còn đường đời sóng gió anh vẫn chờ tình mình vẫn mãi mãi không xa rời đừng vội khóc lúc anh ra đi mưa bụi bay qua về nơi chốn xa có còn thương nhau còn mong mãi sau người hỡi xin đời nhé bên dòng sông nghe mưa rơi qua lối mòn nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu đêm sao rơi trong đêm thương nhớ người giờ tôi hết nước muốn đần tình đó với di vang tôi từ đây giờ đã xa rồi tháng năm còn đâu ba bên nhau bao ước nguyện gió đưa mây lăng ta trôi về đâu mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình dòng sông hát khúc ly biệt đó biết không còn nhau xin nhớ nhau người hỡi xin đời nhé bên dòng sông nghe mưa rơi qua lối mòn nắm tay ta đưa nhau qua tình yêu đêm sao rơi trong đêm thương nhớ người giờ tôi hết nước muốn ân tình đó bởi gì bác tôi từ đây giờ đã xa rồi tháng năm còn đâu ta bên nhau bao ước nguyện gió đưa mây lang thang trôi người đâu mãi yêu nhau nơi đây ôm bóng hình dòng sông hát khúc hát lưu biệt đó biết không còn